thì chúng ta ăn được đề như về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì cặp 4554 chúng ta bị gãy anh em nhé lô khung của chúng ta thì hai tay gần đây thì chúng ta đều bị gãy cả anh em ạ đó thì cũng chia buồn với anh em nào mà chơi lô khung còn về phần đề này của chúng ta thì gần đây chúng ta khá là đỏ chúng ta toàn ăn dàn 4 số hoặc 8 số thôi anh em nhé đó thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình có chia sẻ cho anh em là cái chạm 4 đây thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 4 thì nó ra cái chạm 4 này rồi thì anh em tiếp tục vào nuôi cho mình 8 cái số này anh em nhé nuôi cái bộ đề 04 này thôi và cặp à, lô khung 7997 này chạm 4 thì chúng ta bỏ nó đi đánh 8 số này cho mình thì anh em nào mà ăn được con đề 34 trong buổi tối ngày hôm nay của chúng ta thì để lại cho mình một cái bình luận và một lượt like và lượt chia sẻ để cho kênh phát triển hơn nữa để giúp đỡ được mọi người nhiều hơn anh em nhé xem xong kết quả thì chúng ta quá là vui chúc mừng anh em nào mà chúng ta đánh đề lôi tuần thì chúng ta chiến thắng được anh em nhé tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh phải không ạ mình cũng cảm ơn 589 người đã like video cho mình và 6.900 người đã xem. Chúc mọi người sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. ủng hộ kênh một nút like và một lượt đăng ký kênh anh em nhé. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì ờ, mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái dàn đề 8 số kết hợp với lại đường cầu ờ, lô khung 3 ngày. Thì ờ, trước tiên đi về phần chốt số thì mình cũng muốn giới thiệu qua cho anh em về cái Zalo 0566517326 thì anh em nào mà có nhu cầu muốn vào giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn với số Zalo thì trên Zalo thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi anh em nhé mãi mãi anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn và làm việc trực tiếp với mình không thì chúng ta tham khảo trên kênh trên kênh của chúng ta thì uh, gần đây thì về đường cầu đề của chúng ta thì ăn liên tục phải không ạ cầu lô thì chúng ta bị gãy hai tay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 rồi ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu thứ hai đầu tuần của chúng ta anh em nhé. thì mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em này thì cái đường cầu này thì mình cũng có chia sẻ rồi thì uh, anh em nào mà mới vào thì mình sẽ chỉ lại cho anh em còn anh em cũ thì chúng ta có thể test lại anh em nhé khá là ổn trong ờ, cái đường cầu đè lui gần đây phải không ạ khi mà cái đường cầu nó đỏ thì chúng ta có thể là thoải mái chúng ta chơi chúng ta lấy ở giải tư và giải 5 này hai con này thì chúng ta có đè lui tuần này đề lui tuần thứ hai của chúng ta thì có chạm 9 này bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 thì mình sẽ đi test cho anh em nhé thứ hai ngày 17 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 79 thì chúng ta đã ăn được con đề 79 này trong bộ đề 24 và ăn chạm 9 anh em nhé ăn chạm 9 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ năm này thứ sáu này thứ bảy đề về 98 thì chúng ta ăn chạm 9 này chủ nhật thứ hai ngày 24 tháng 10 thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 04 và chạm 9 anh em nhé Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này, 090 này, 545 này và 595 để chúng ta lui tuần thứ hai ngày 24 tháng 10 này ngày đầu tiên đề về 04 thì chúng ta đã ăn được con đề 04 này trong bộ đề 04 tiếp tục phiên xong đề về 39 này thì chúng ta ăn chạm 9 anh em nhé ăn chạm 9 thứ năm đề về 04 thì chúng ta tiếp tục ăn cái chạm 0 chạm 4 bộ đề 04 này khi ăn xong thì lại đợi đến thứ hai hàng tuần anh em nhé thứ hai ngày 31 tháng 10 thì chúng ta có đề chạm 9 tiếp và bộ đề của chúng ta là bộ đề 14 này bộ Model 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này. 646 này và 696. Về cái phần đề chạm này tí nữa thì mình sẽ giải thích cho anh em vì sao mà nó lại uh, là cái chạm 9 anh em nhé. Mình lấy bóng của con 4 này thì anh em có thể rảnh anh em test cho mình. Và bộ đề 14 này. Thứ hai ngày 31 tháng 10 này. Ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 46 thì chúng ta đã ăn được con đề 46 này trong bộ đề 14 tiếp tục thứ năm đề về 19 thì chúng ta ăn chạm 9 và ăn thẳng được con đề 19 này anh em nhé đa phần là những cái đường cầu mà mình chia sẻ cho anh em ấy thì lúc nào mình khuyên anh em nên là đánh cái chạm đánh cái chạm thì cái tỷ lệ của chúng ta thì nó lúc nào nó ăn cao hơn là chúng cái dàn ít số anh em nhé tiếp tục cái tuần này của chúng ta thứ hai ngày mùng 7 tháng 11 này thì chúng ta có chạm 3 này bộ đề 34 à bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này và 585 để chúng ta lui tuần thứ hai ngày mùng 7 tháng 11 này ngày đầu tiên đề về 30 thì chúng ta đã ăn được con đề 30 này trong bộ 03 và ăn chạm 3 luôn anh em nhé tiếp tục thứ tư này thứ năm này thứ sáu này đề về 36 thì chúng ta ăn chạm 3 tiếp này thứ bảy thứ hai ngày 14 tháng 11 đề về 34 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 3 này anh em nhé thì tiếp tục cái đường cầu này để chúng ta chơi và tham khảo trong cái tuần này của chúng ta thì chúng ta có chạm 4 anh em nhé chạm 4 và bộ đề 14 ghép lần lượt thì chúng ta có 141 này 191 này 646 này và 696 gian đề này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi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 về đường cầu lỗ khung thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta thì hai tay gần đây của chúng ta thì khá là đen phải không ạ nhưng mà có những ngày chúng ta ăn thông thì cũng phải có những ngày chúng ta trượt nên là anh em hôm nay mình chia sẻ về cái đường cầu lô khung thì chúng ta có thể là vào nhẹ nhàng và tham khảo thôi gãy hai tay rồi phải không ạ thứ hai ngày 17 tháng 10 này thì chúng ta có lô khung 3 ngày cặp 343 này cặp 343 để chúng ta chơi thứ ba thứ tư thứ năm mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 34 anh em nhé ăn được con 34 tiếp tục khi xong thì lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 24 tháng 10 của chúng ta thì có cặp 404 này để chúng ta chơi thứ hai thứ thứ ba thứ tư thứ năm này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 4004 anh em nhé phiên xong lại đợi thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 31 tháng 10 của chúng ta thì có cặp 7337 này để chúng ta lui thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 73 này anh em nhé ăn 73 này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 tiếp tục phiên xong mình lại đợi thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 14 tháng 11 này của chúng ta thì có cặp 7667 anh em nhé thì vẫn là cái đường cầu này thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ là con 76 tí ở cái bạn chốt thì mình sẽ viết nó rõ hơn 767 ngày hôm nay thì nó ra cả cặp rồi anh em cũng có tham khảo về cái đường cầu lô khung này rồi cặp 5445 của chúng ta vừa rồi nó cũng ra nhưng mà mình bắt ba ngày thì nó cũng gãy nên là anh em à, để ý cho mình anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu lô khung thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ lô là con 76 anh em nhé và con 67 này thì anh em nào mà trùng về cái đường cầu lô khung này chúng ta vào về cái bộ đề của chúng ta thì chúng ta lại có cái chạm 4 tiếp anh em nhé chạm 4 chúng ta kết hợp bộ 14 này vào bộ 04 cho mình đó vì cái đường cầu đề của chúng ta thì gần đây là khá là ok nên là anh em nào đánh đề thì chúng ta có thể là tự tin khi mà cái đường cầu đỏ của chúng ta thì nó nó chạy thì nó thường thường nó chạy cũng rất chi là dài nên là anh em lên ờ, khi mà lúc nó đỏ thì chúng ta cũng có thể là mạnh dạn vào chơi cho mình anh em nhé